Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trước khi đến với cả cái con game này Thì tôi uh, xin chúc anh em có những cái giây phút vui vẻ, giải trí Sau khi xem video game của tôi Anh em nhé. Và tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa cho các anh em rõ Đấy là cái mục đích chính, ý, cái tiêu chí khi mà làm video clip up lên trên Youtube của tôi Là để cho các anh em giải trí Giải trí là chính thì anh em sau một cái ngày làm việc căng thẳng Anh em có thể lên kênh và anh em xem cái clip game Anh em giải trí Chứ còn dạo gần đây thì tôi thấy là Trên cái mạng xã hội Có rất nhiều thông tin tiêu cực Trong cái cuộc sống Có rất nhiều thông tin tiêu cực anh em ạ Ui rồi cái gì đấy Chơi chơi Clyde à Bán con cung đi nhở Ok, chắc, chắc, chắc, chắc là bán cung đi thôi chứ còn bây giờ lại lóc lại cái rau này thì nó lại buồn cười À nhưng mà bây giờ lóc lại thì được không? rau này lóc lại mua Glacier thì cũng ok Mà chơi gì nhỉ? Glacier Demon Glacier Demon có 7 Có 7 có thể chơi Glacier Demon được Glacier Clyde, Glacier Demon Ok đều được hết nhưng mà chuyện này gót này cũng được này Egosit, Egosit thì đang là meta Egosit chắc nhiều người chơi thôi không chơi nữa ok vậy round này chúng ta cứ mua glacio đi nhá anh em nhá có thể trận này glacio demon cũng được glacio demon nhưng mà lại kẹp bốn quýt thì như nào thử xem nào đúng không được đấy được đấy chơi ở level 9 đồ này thì có vẻ <clears throat> cũng chưa ok lắm ở level 9 là chúng ta có thể xây dựng được rồi Bộ này cũng là một cái bộ chơi ở level 9 được Ngoài cái bộ 4 wick kết hợp với 6 hẹp ra Rồi cái bộ 6 exit 4 wick ra thì cái bộ này rõ ràng là vẫn chơi được Vì chúng ta chỉ mất có 5 con Glacier thôi Được đấy Ờ thì hôm nay chúng ta thử xem nhá Chúng ta làm bộ gọi là Glacier wick Glacier wick cộng với cả gì Cộng với cả 7 ở level 10 Ok Được đấy Rồi đồ cũng nói chung là cũng gọi là ổn áp Rồi Nhưng mà tôi ờ, cái đoạn này tôi cũng muốn trong cái video này tôi tâm sự với anh em một chút uh, Vì cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà mạng xã hội ấy Nó ngập tràn những cái thông tin tiêu cực Hết nào thì là đánh ghen này Rồi thì uh, lừa đảo, hiếp dâm giết người rồi tự sát nó có rất nhiều những cái thông tin mà phải nói là gây phân nộ rồi cũng như là hoang mang cho xã hội đấy mới ngày hôm qua thôi à, em học sinh uh, trường chuyên học cấp 3 trường chuyên Amsterdam tự sát và chỉ cách có khoảng 500 mét thôi ở ngay chung cư Văn Phú gần nhà tôi mới hôm qua một cái chuyện rất là đau lòng và thực ra thì thế này tôi muốn chia sẻ với anh em thế này đấy là cái mạng xã hội ấy, bây giờ ấy nó có những cái thông tin tiêu cực và khi mà chúng ta xem quá nhiều những cái thông tin tiêu cực trên mạng xã hội thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng những cái suy nghĩ của chúng ta đọc nhiều những cái thông tin tiêu cực quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái việc cái suy nghĩ tích cực của chúng ta tôi phải nói thật là như thế và cái điều đầu tiên ý mà tôi muốn chia sẻ cho anh em Đấy là khi mà chúng ta xem hay theo dõi một cái mạng xã hội ấy, thì chúng ta hãy tìm những cái nội dung mang tính chất là tích cực chúng ta xem nha anh em nhá. YouTube có rất nhiều những cái nội dung uh, mang tính chất là tích cực. Anh em có thể là tìm hiểu về lịch sử này, anh em có tìm hiểu về uh, khoa học kỹ thuật, anh em có thể tìm hiểu về khoa học kỹ thuật, anh em có thể là tìm hiểu về du lịch, văn hóa, game cũng là một cái hình thức giải trí Tôi thì tôi không biết là anh em như nào Nhưng mà tôi cái việc mà bổ sung kiến thức mỗi ngày ấy Kiến thức ở đây là kiến thức có thể là về kiến thức chuyên môn cũng như là kiến thức về xã hội Hoặc là những cái gì mà mình... mình... Cái hồi mình đi học ấy Tôi ví dụ như là cái việc là tôi ờ, hồi tôi đi học cấp 2 hay cấp 3 tôi rất là sợ cái môn sử hoặc cái môn địa lý Thì tôi thực sự là những cái môn đấy là những cái môn khô khan mà tôi không hề thích Tôi không hề quan tâm Hồi cấp 2, hồi cấp 3 tôi chỉ thích toán thôi Tôi thích làm toán, tôi thích hóa, tôi thích lý thôi Các cái môn tự nhiên chứ những cái môn về mặt xã hội là tôi không thích đâu Nhưng mà đến lúc mà tôi uh, trưởng thành rồi tôi đi làm rồi tôi có con thì tôi bây giờ đến cái thời điểm hiện tại ấy, tôi thấy là cái quá trình mà tôi tôi tôi xem youtube nó cũng thay đổi theo thời gian cái, cái tầm này ấy, thì tôi nói thật với anh em là tôi lại có những cái niềm đam mê xem những cái về lịch sử những cái video nội dung về lịch sử những cái video nội dung về văn hóa địa lý và tôi thấy những cái video đấy nó rất hay phải nói là rất hay và tôi cảm thấy là là là là chợt nhận ra là tôi đã bỏ qua những cái thứ rất là hay ho ở cái thời tôi còn học phổ thông Phải nói là tôi đã lãng phí rất nhiều khoảng thời gian mà tôi không tìm hiểu Và đến bây giờ tôi tìm hiểu Có thể là do là cái cách truyền đạt ở trên Youtube nó thực sự là nó hay ho Của các anh em làm nội dung về những cái lịch sử địa lý đó nó rất là hay Trong khi đấy thì học ở trên trường có thể là nó sẽ không hay bằng Nó không hấp dẫn bằng Nó không những là cho tôi thêm những cái kiến thức mà nó còn là một cái khoảng thời gian mà tôi uh, phải nói là nó là một cái sự giải trí thư giãn sau những cái giờ làm việc căng thẳng của tôi nó rất là hay à, nếu mà anh em mà lại có một cái mà lại làm kiến thức vào nó lại thành là đam mê thì rõ ràng là nó là được rất lợi được lợi cả đôi đường luôn và chúng ta sẽ tránh xa những cái uh, những cái nội dung tiêu cực nha anh em nhé và tôi muốn nói là như này khi mà anh em đã chủ động ấy cái việc này nó là chủ động nha anh em nhé chủ động tìm hiểu chủ động xem những cái clip, những cái nội dung tích cực mà tôi đã nói ở trên thì nó có một cái như này này anh em này. Nó sẽ có một cái là anh em sẽ được đề xuất ở trên YouTube những cái nội dung như thế. Những cái nội dung mà dạng như kiểu đánh ghen hay là là là cướp của giết người hay là tự sát ấy, nó sẽ không bao giờ nó đề xuất cho anh em nếu mà anh em không xem nhá. Tôi phải nói như thế bởi vì tôi làm YouTube bản thân tôi cũng là người làm nội dung ở trên youtube nên là tôi cái lúc mà tôi sell ấy clip để cho anh em xem ấy là tôi cũng phải nắm được uh, cái lứa tuổi này cái rồi cái đối tượng này để mà focus vào thì cái này cũng thế thôi đây là cái ngược lại là từ cái bản thân các cái viewer tức là anh em sẽ focus vào những cái nội dung ở trên youtube thì nó sẽ đề xuất nó cứ giống như là tôi có cái nguồn cung cấp và anh em là cái khách hàng ấy thì anh em cần thì là sẽ có cung cấp thì youtube nó đóng vai trò là đứng ở giữa là môi giới anh em hiểu không đấy thì khi mà anh em cần cái nội dung nào đấy thì youtube nó sẽ đề xuất cho anh em nếu anh em xem những cái nội dung mà nó mang tính chất nó là bạo lực này rồi nó mang tính chất là giật gân này Đấy, thì YouTube nó sẽ đề xuất cho anh em hàng loạt cái đó Và khi mà anh em đã vướng vào cái vòng đấy thì nó sẽ luẩn quẩn thôi Nó sẽ cứ đề xuất mãi như anh em nhá Còn khi mà anh em bỏ qua cái đấy rồi anh em xem những cái nó về kiến thức ấy thì rồi sẽ có những cái đề xuất về kiến thức cho anh em anh em chỉ cần biết một kênh thôi anh em xem kênh đó nó sẽ dẫn đến cho anh em những cái kênh khác cùng nội dung và anh em sẽ được rất nhiều những cái kiến thức thú vị rất hay đấy bản thân tôi là ở ừ, cái cái cái vụ vừa rồi ấy cái vụ vừa rồi mà các cái thông tin về tự sát này này là cái kênh của tôi ấy cái cái cái youtube của tôi ấy nó đến rất chậm nó đến chậm hơn so với cả người trong gia đình tôi rất là nhiều Tức là mọi người đều biết hết rồi thì tôi mới biết Lúc đấy tôi mới biết tôi mới xem Tôi mới xem là Mà tôi cũng không xem ở điện thoại của tôi đâu Mà tôi đây là tôi xem là là, là vợ tôi cho xem đấy Thì anh em cũng cũng thấy là Bản thân nó cũng đã chứng minh Bản thân cái việc là là tôi vừa kể Nó cũng đã chứng minh là nếu mà anh em Không quá quan tâm vào những cái vấn đề tiêu cực thì không bao giờ nó hiện ra đâu anh em ạ Những video clip về kiến thức là những cái video clip rất có giá trị và rất đáng để xem anh em ạ Anh em xem clip xong thì anh em không khác gì là anh em đọc những cái cuốn sách Đấy, anh em có thêm kiến thức vào Nó tác động trực tiếp đến cái nhận thức của anh em Những cái óc quan sát rồi phân tích vấn đề của anh em trong cuộc sống Tuy nhiên cái vấn đề này tôi sẽ chỉ dừng ở cái mức như này thôi Chứ tôi không đi sâu vào nha anh em nhé Tôi nói tóm lại ấy, là như này Nó vẫn là cái câu chuyện về con gà và quả trứng thôi Đấy là tại Youtube hay là tại anh em mà anh em phải xem những cái nội dung xấu Thế câu trả lời ở đây nó là tại cả hai Đấy Tuy nhiên là anh em có thể sửa cái từ phía anh em Nhá anh em nhá Chủ động xem những cái gì tích cực Ok Cái điều đó nó không chỉ tốt cho anh em không đâu Bản thân anh em là tốt tốt thì là đương nhiên rồi Mà nó còn tốt cho cả con anh em nữa Đấy con anh em khi mà con anh em sử dụng điện thoại của anh em sử dụng mạng điện thoại của anh em thì nó sẽ không phải tiếp xúc với cả những cái điều xấu ở trên mạng nó sẽ được tiếp cận nếu mà anh em xem những cái kênh về kiến thức thì chắc chắn là nó cũng sẽ được tiếp cận với cả những cái kiến thức thì nó cũng sẽ giống bố nó thôi nhá giống bố mẹ nó thôi nó cũng sẽ được tiếp cận những cái hay ho từ bố mẹ anh em nhá rồi chúng ta tính round 11 xem là gặp ai nào Vậy là còn thằng Trung Quốc chưa gặp Trung Quốc Goblin Mech à Ok Goblin Mech Nhìn cái đội hình của tôi là như này Có ba con hai sao nhưng mà thực ra nó không mạnh đâu anh em ạ Khá đuối đấy bởi vì ba con hai sao này thì lại là những cái con Glacier Là những cái con dạng kiểu support thôi chứ không, không phải là co chính Ngoài ra thì ba con Glacier hay là bốn con thì nó cũng đeo khác với nhau Ăn nổi thằng này không nhỉ? Nó ba con hai sao mà kẹp sát thủ chụp bài to á, Goblin Khó có thể ăn được Khó lắm Sắt đao Devil à Con này chơi không nhỉ? Cho vào có thêm Warlock này Lên 7 cho vào có thêm Warlock Để xem kiểm tra xem đồ đạc cái nào Búa xét Ở đây là chúng ta không có cái hai tia Chưa có cái hai tia Lấy giáp luôn Lấy giáp luôn anh em ạ Chốt đồ để còn uh, giữ máu Chốt đồ giữ máu Ui rồi đen quá nhờ Up cấp thì gặp cái thằng Eco Up cấp hơi sớm Ui Fortuner Teller lên 2 sao Mẹ ơi nguyên cái dàn Glacier 2 sao ạ Chuyện này đúng kiểu chơi Glacier rồi đấy Chuyện này đúng kiểu chơi Glacier luôn Tức là cho chơi Glacier rồi Đã thế thì cái bộ Glacier này tôi sẽ đưa hết lên 3 sao luôn anh em nhá cho đưa hết, chơi hết Glacier lên 3 sao đi, nó ra nhiều chơi luôn Ui trông bài nào to vậy Nhưng có vẻ như là bài của tôi là to nhất Có phải không? <laughs> có phải bài của tôi to nhất không? <clears throat> gặp bây giờ gặp tôi một có ăn được không? Chắc ăn được Ăn được Rồi Ok, thằng này chắc thằng mạnh nhất đây rồi Vừa đấy gặp thua nhưng bây giờ chắc là thắng Bây giờ tôi nghĩ là ổn Ok ừ. <clears throat> Lấy đồ rồi nó sao mà thua được Tầm này là có thể là còn Hên hên là còn có chuỗi cơ Nếu mà gặp không không quá những cái con mạnh Những cái đối thủ mạnh thì thì, thì, thì chắc là vẫn là có thể là có cái chuỗi đấy <clears throat> Giờ chỉ cần con uh, Fallen Witcher lên được hai sao nữa thôi Thì chắc là tôi nghĩ là cái chuôi nó còn sẽ còn kéo dài đến khoảng round 20, 21 cơ Nhưng mà chắc là cũng khó Cái này xin thì hơi gọi là hơi tham Thôi bây giờ tôi cũng chỉ cần ảo ảnh phẫn nộ lên được hai sao thôi Có một cặp rồi Tabu Witcher lên được hai sao thôi Up 8 nhét vào thì là ok Chứ còn cũng không nên tham lam quá Đòi con Fallen Witcher thì hơi tham Hy vọng là sẽ ra được cái con Tabu Witcher lên 2 sao, ảo ảnh lên 2 sao sớm Dù sao cũng có một cặp rồi đúng không anh em ừ, Bây giờ tôi cần cần cần, cần những cái món đồ mà có thể là giúp chúng ta giúp chúng ta có thể có khả năng là gây đam bởi vì bây giờ vẫn chỉ có cái búa xét thôi cần có những cái món đồ như là hút máu trừ giáp hoặc là hai tia các thứ chứ cái búa xét này là chưa đủ Thắng không? Vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng. Hay lắm. Trận này có vẻ có hai lần chơi Egosit đấy. Rồi ờ, ok lao quái Hy vọng sẽ có những cái món đồ nó ổn ổn một chút Mà trận này có Soven Tôi đang đắn đo xem là không biết là có nên lấy đồ cho con lần này không lần trong cái bộ uh, bộ Glacio thì nó cũng khá khỏe Khá khỏe nhưng mà nếu mà kích hoạt 4 quick mà chơi chơi chơi chơi Sven thì Sven đam nó sẽ to hơn, đam nó tín hơn Đó, ờ, Có thể chọn một trong hai con làm co late game Siêu late, đánh siêu late thì chỉ chọn một trong hai thôi Đồ cái cái cái cái ờ, nếu mà ghép cái chém lan ấy thì thì sẽ thiên về là chơi con Sven Còn nếu mà ghép cái kiểu dạng như là hai tia bố xét thì chắc là chơi full lần nhưng mà Fallen có vẻ như là ra ít quá không không không không thấy ra cái chuyện ma pháp này cái trượng tí có thể ghép vào chén thánh đồ đéo có cái gì luôn cay đấy nhở ui rồi chán đấy cầm đánh à ui ra rơi nhiều đấy đúng rồi đấy lên ba sao chuẩn luôn đồ chả có cái gì để ghép ghép cái cấm đánh cả trời không tôi nghĩ là lấy cái que đi phải lấy thêm cái đồ cái đam anh em ạ Đam bây giờ đang đuối quá Cấm đánh cứ từ từ đã Cấm đánh từ từ Bộ này nó có khống chế nhiều mà Glacier nói thế thôi chứ khống chế Fortuner Teller này Rồi Deflector rồi cả Wick Doctor toàn khống chế thôi mà Khá nhiều khống chế đấy Ok nói chung là bây giờ tôi cũng không làm gì cả đâu Tôi cứ để đấy cho nó lên dần thôi dù sao thì cũng có kẹp được Fortuner Teller giữ máu đi thôi Cứ để nó tự chơi thôi anh em ạ Tự chơi đâu Không áp cấp vội anh em nhá Đội hình nó không gia tăng được nhiều sức mạnh đâu Đây này Kiệt kem này cũng Egosit này Khỏe Round này chắc thua Đấy không nói chung là không có chuỗi nếu mà không có con co lên hai sao thì khó có thể ăn được ơ ăn được không ù vẫn ăn được này anh em này ba đánh hai chắc là ăn được rồi ơi Ui đừng bảo đéo được nhá Ui rồi ui Ui rồi hòa Mẹ cay đấy nhở Hòa với cay chứ Không có cái gì nó cay hơn Thôi từ từ đã Chưa áp cấp vội Giữ tiền anh em ơi Tầm này giữ tiền thôi Thôi cứ để để đi Tôi thì bây giờ tôi lại muốn tâm sự với anh em thêm một chút nữa Về cái vụ tự sát hôm qua Của em Cái em học sinh lớp 12 ấy vì cái câu chuyện nó xảy ra ở gần nhà tôi Cũng như là tôi là cái người mà đã có con Và cũng sẽ sau này con tôi nó cũng sẽ lớn lên Thế là tôi muốn tâm sự một chút Để chúng ta xem, xem tìm xem cái sự đồng cảm của tôi với anh em nhá Ở trên kênh xem là nó như thế nào Không biết là anh em nào nhưng mà tôi tôi Sau khi tôi xem xong cái clip mà Lam Sinh tự tử ấy là tôi là tôi phải cảm thấy là rất là hoang mang. Tôi ôm con trai tôi vào lòng. Và lúc đó trong đầu tôi ấy, nó có rất nhiều những cái luồng suy nghĩ Chứ là tôi cũng không có có có tức là lúc đấy cũng chưa định hình được là sau này là nó sẽ như thế nào. Tôi ờ, trong đầu tôi ấy, tự hỏi là rằng là tôi ờ, có đang yêu thương con đúng cách hay là không. Đúng là như vậy. Tôi ờ, xin được trích dẫn một cái câu nói rất hay ở trong một cái bộ phim Hàn Quốc mà hôm nay tôi đã đọc được ở trong một cái tờ báo nào đó mà tôi không nhớ. Câu nói này được trích ra từ trong bộ phim Reline 1988 của Hàn Quốc. Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố. Đây cũng là lần đầu tiên mà bố làm bố. Nhìn bé khoai, con trai tôi, nằm trong vòng tay tôi ngủ ngon lành. Tôi bất chợt tôi lại nhớ đến cái hồi bé của tôi, nhớ đến cái hồi bé. Cũng có một cái cảnh như thế. Tôi nằm gọn ở trong vòng tay bố tôi và tôi cũng ngủ ngon lành. Cái hồi mà tôi còn bé ấy, thì tôi rất là quý bố. Nói chung là đi đâu cũng bố thôi, nó y như là khoai bây giờ với tôi ấy. Tức là cái hồi đấy có thể là vì là khi mà chúng ta còn nhỏ chúng ta không có nhiều cái để bố hay là mẹ chúng ta lo lắng cái lúc đấy là cái khoảng thời gian mà nói chung là tôi cảm thấy là nó rất là tuyệt vời Và tôi cũng có cảm nhận được cái tình yêu rõ rệt nhất Cái tình yêu của bố dành cho tôi Đấy là cái lúc mà tôi còn bé Tôi ờ, khoảng 5 tuổi đổ lại về hồi bé là tôi cảm nhận được cái điều đó rất là rõ ràng Nhưng mà rồi càng lớn ấy Khoảng cách của tôi và ông lội khoai ngày một xa Chắc là câu chuyện nó bắt đầu từ cái lúc mà tôi đi học Tôi là một cái đứa trẻ mà nói chung là cũng khá là hiếu động, khá là nghịch ngợm Và quan trọng nhất, đấy là tôi lười học, ham chơi Đương nhiên rồi, không có bất cứ một cái đứa trẻ nào mà thích học hơn thích chơi cả Chính vì điều đấy đã khiến cho tôi nhận rất nhiều đòn roi từ bố tôi Và điều đó đã khiến cho tôi không kịp nhận ra rằng bố tôi đã thay đổi Từ một người bố đầy bao dung khi tôi còn bé tôi bị mắc lỗi và được bố tôi ờ, chỉ bảo rất là ân cần Thay vào đó là khi tôi lớn lên tôi mắc lỗi thì nó chỉ có là đòn roi thôi Chỉ có là đòn roi thôi anh em ạ Chỉ còn những lời phán xét đầy áp đặt và thiếu cái sự ghi nhận Cái lứa tuổi mà cuối cấp 2, đầu cấp 3 là cái lứa tuổi mà rất thích thể hiện Rất thích thể hiện, rất thích được coi như là người khác công nhận Bố mẹ công nhận Công nhận bố mẹ um, động viên khi mà chúng ta làm được một cái gì đấy nó tốt đó ai cũng thế thôi tôi trải qua rồi nên tôi biết còn đối với cả tôi khi đó ấy, thì tôi không thể nói chuyện được với bố tôi không có bất cứ điều gì mà tôi muốn chia sẻ với bố cả mọi cái lời khuyên răn của bố tôi ấy, dành cho tôi tôi đều bỏ ngoài tai hết tôi không có tiếp thu bất cứ một cái điều gì cả bởi vì tôi cho rằng đó là cái sự áp đặt Đó là một cái khoảng thời gian rất dài Mà tôi và bố tôi Tranh cãi với nhau Thực ra dùng cái từ tranh cãi không đúng Nhưng mà tôi cũng chưa biết dùng một cái từ gì cho nó hợp lý Chúng tôi tranh cãi với nhau xem là ai là cái người đúng, ai là cái người sai Một cái khoảng thời gian rất dài Kéo dài từ năm cấp 2 đến năm cấp 3 Và thậm chí là cả đến lúc đại học Và đến lúc tôi đi làm nó là một cái nó kéo dài đến cái mức độ như thế anh em ạ cho đến hiện tại khi mà tôi đã có con tôi uh, con tôi nó cũng đã năm nay là nó cũng là 3 tuổi rồi thì tôi uh, dần dần tôi cũng hiểu được bố tôi hiểu được lòng bố tôi uh, hiểu được những cái kỳ vọng của bố tôi dành cho tôi con trai cả dành rất nhiều kỳ vọng cho tôi uh, phải nói là cũng không khác gì là tôi dành kỳ vọng cho con trai tôi đâu Tuy nhiên là tôi cũng chia sẻ với anh em điều này Mặc dù là tôi có hiểu ra là bố tôi vì bởi vì là dành nhiều kỳ vọng cho tôi lên những cái cách xử sự của bố tôi như thế Nhưng đến thời điểm hiện tại Cái việc nói chuyện với bố tôi bình thường ấy Nó vẫn không thể là mà nó bình thường được Tức là nó vẫn sẽ có khoảng cách anh em ạ đó đó là về kinh nghiệm mà tôi đúc rút được từ cái thời của tôi và tôi sẽ rút kinh nghiệm cho cái thời con tôi tuy nhiên là có một cái mà tôi rất là hoang mang mà tôi muốn chia sẻ với anh em anh em biết là cái uh, cái vụ tự tử ấy nếu mà anh em theo dõi clip anh em cũng thấy là ông bố hoàn toàn nói chuyện cũng rất là bình thường tôi nghĩ là cũng chỉ là gọi là nói chuyện bình thường thôi bảo ban bình thường thôi chứ cũng không hề quát mắng Cũng không hề có động chạm tay chân đánh đấm gì cả Chứ còn tôi nói thật với anh em là hồi bé tôi bị đánh rất là kinh khủng luôn Thậm chí là bố tôi dùng nắm đấm luôn chứ không có cái kiểu là là lấy roi đánh vào đít đâu Mà đấm thẳng vào mặt luôn Đấy thế nhưng mà tôi nhìn thấy cái clip này, này Thì thực ra là anh em cũng có thể cũng có thể thấy là ông bố nói chuyện rất là bình thường thì tôi cũng không hiểu là là lý do là tại làm sao nó phải như nào hay là vì là cái thời của tôi bây giờ lại áp dụng thì nó lại bị sai mất rồi tức là bây giờ kể cả chúng ta có nói chuyện bình thường thì cũng chưa chắc là đã là ok nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con khi mà bây giờ thời đại hiện đại nó được tiếp xúc với rất nhiều những cái uh, mạng xã hội cũng như là tiếp cận về thông tin nó rất là nhiều thế nên là tôi bây giờ tôi cũng đang rất là hoang mang đây tôi cũng chưa biết là như thế nào đúng như các cụ đã nói là bố là mẹ cũng phải học anh em ạ và học cả đời luôn Chúng ta là con người Ai cũng sẽ phạm lỗi lầm thôi Ai cũng sẽ mắc lỗi thôi Nào có ai dám chắc được Là khi mà chúng ta làm cha làm mẹ Chúng ta không bao giờ làm tổn thương đến con cái Hay vô tình làm tổn thương Chắc chắn điều đấy không ai có thể dám chắc được Sau đó tôi có nhìn con trai tôi Và tôi nói với con trai tôi Bố mong con lớn lên sẽ là một chàng trai mạnh mẽ sau này dù con có gặp bất cứ vấn đề gì con cũng có thể vững vàng vượt qua được và nếu có một ngày nào đó bố có lỗi với con thì bố xin lỗi con con hãy tha thứ cho bố tha thứ để yêu thương nhiều hơn con nhé và ngay lúc đó tôi nhớ đến bố tôi bởi vì có những điều dù ai đúng hay sai không thực sự quan trọng nữa Quan trọng là chúng ta còn có cơ hội để sửa chữa hay không mà thôi Phải không anh em? À đấy Thế xong rồi con trai tôi nó cứ nhìn tôi Nó cũng không hiểu cái chuyện gì đã xảy ra Thế tôi bảo nó là Con Vâng ạ đi con Thế là nó nói Vâng ạ à. Vâng ạ ngọt sớt Không biết là lớn lên rồi, rồi có làm theo không <laughs> Dã man chả biết là lớn lên thì như nào chứ còn bây giờ thì lúc nào cũng bố tuấn bố tuấn cái cái giọng nó nó nó nó, nó phải nói là nó ừ, chả biết là nó dẻo nó dẻo nghe mà nó dẻo hỏi à, thế con yêu ai nhất trên đời con yêu bố nhất trên đời ui rồi nghe mà nói chung là sướng hết cả người <laughs> sướng nghe hạnh phúc hạnh phúc thật tôi phải khẳng định với anh em luôn không có gì sướng bằng là hai bố con chơi thân với nhau đấy nhá rồi tính xem là cái round tiếp theo gặp thằng nào nào Vậy là còn Nguyễn Minh Kiệt Kem Kiệt Kem Exit nguy hiểm này Nguyễn Minh Nguyễn Minh chơi đỏ Nguyễn Minh Kiệt Kem và thằng Trung Quốc Thằng Trung Quốc nữa Ok Về trận này sẽ gặp khả năng là sẽ solo Kiệt Kem lên game đấy Trông đội hình nó khá là chắc tay rồi Khá to Tôi sẽ lấy đồ cho con 7 luôn nha anh em nhá Lấy đồ cho 7 luôn cái tầm này mà Fallen Witcher vẫn một sao thì thì, thì, thì thôi Lấy đồ cho Fallen làm gì anh em ạ Lấy cái chén thánh ấy Cấm đánh để sau anh em ạ Cấm đánh để sau Lấy chén thánh trước Cái tầm này lấy uh, Vẫn phải có có có cái cái để chống sốc đam co bây giờ một sao Cay nhở Đúng kiểu lừa luôn ấy Glacier nhưng mà Toàn Glacier lên hai sao thôi Chứ còn co thì vẫn một sao mà tôi nghĩ là cái cái trận đấu này thì tôi sẽ lên 10 thôi anh em ạ Lên 10 ừ, kiếm 7 chơi 72 thôi chứ còn không chơi full lần làm gì Cái tầm này full lần thôi vứt xó rồi Full lần này vứt xó rồi Ok thằng này có 7 này To lắm rồi đấy Trời nó, nó quạt cho hai phát chết hết kìa Quá wow, kinh khủng luôn Egosit mạnh thật đấy Đã thế nó còn bất tử rồi chứ Đã bắn đam to rồi nó còn bất tử thêm mấy giây nữa Thế là cái bất tử này nó vẫn tinh nó trừ máu luôn mà nó chết thì cay thật Mặt lại hút máu thừa rồi rồi Giờ cần nhẫn léo là cái viên ngọc thôi Viên ngọc để ghép được cái cầm đánh thôi Là coi như là đủ đủ bộ Đủ bộ đồ rồi Đồ là có thể chơi được lướt game Mà cái quan trọng là bây giờ cái bộ Glacier này này Là nó phải có cái con co bây giờ vẫn chưa có co anh em ạ có một sao không tính tiền tầm này chỉ bây giờ chỉ có xếp counter thôi xếp counter cho đỡ mất máu thôi chứ còn tầm này thì khó lắm khó để có thể ăn được nhà nào chỉ có gọi là giữ máu thôi giữ máu là được vậy là còn thằng thằng nguyễn minh đúng không nguyễn minh của trung quốc chưa gặp nguyễn minh trung quốc chưa gặp đây rồi gặp nguyễn minh này Chơi đỏ, đã đỏ rồi, đã trâu rồi lại còn kẹp thêm cả cá nữa nhở Không hiểu kiểu gì luôn Kẹp cá này là chơi gì đây sáu đỏ ấy à sáu đỏ sáu warrior à sáu đỏ sáu warrior được không? Được sáu đỏ sáu warrior được Nó kẹp kẹp cá vào, kẹp cá tạm à Rồi cứ áp dần lên 10 thôi anh em ạ 29 lên 10, 29 lên 10 là vừa nhá 29 chạm ngưỡng ngưỡng 10 Máu thì bây giờ vẫn ok Nói chung là vẫn ổn Còn là Trung Quốc đúng không Ok còn là Trung Quốc Gặp bằng Trung Quốc đang này này Gặp bằng Trung Quốc chơi assassin Tôi cũng không rõ là cái đội hình Glacier này liệu nó có mạnh hơn là cái đội hình uh, Exit không Cái này phải thử anh em ạ Cũng chưa biết được Nó đều form ở level 9 là được Đều form ở level 9 Đây à Nói chung là chỉ giữ máu thôi chứ còn tầm này đấm được ai đâu Tầm này đấm được ai đâu Co nó to Co toàn hai sao Co tôi vẫn là một sao đây này rồi thay con này ra Rồi vào tạm Thôi từ từ đã Chưa việc gì phải roll cả 31 roll Cho thêm con Warlock vào Nói chung là cái tầm này thì vẫn giữ máu tốt Thì cũng chưa phải vội Cái số tiền như này tích được như này là sẽ Ổn áp để có thể là lên được uh, Cái uh, Chúng ta sẽ lên được cái con 7 2 sao nha anh em nhá Chúng ta đợi đi Trận này cái thằng tiền kem nó to phết đấy Nhìn trông cũng up 10 một đống tiền Vẫn 30 tiền cả Nhưng mà quan trọng là nó ra co Ra co Co, co là có đồ có đam Gót đỏ, gót đỏ không tính tiền nói cho nhanh Gót đỏ tầm này không tính tiền rồi Ok Nói chung là không sợ Ngót đỏ bây giờ level 9 thì nó chắc chắn nó là xuống hố rồi Kể cả có rớt 2 Rớt 2 nhưng mà không lên được 10 thì cũng vứt đi thôi Rồi Glacier mua hết đến 3 sao nha anh em nhá Mua hết đi Mình là người có tiền Có tiền thì không phải nghĩ đâu Thực ra có tiền thì vẫn phải nghĩ Tôi nói thế thôi chứ có tiền nhiều khi là vẫn phải nghĩ đấy nhưng mà cái trận này à, tí nữa là nó đầy cái hàng chờ này là lại phải đau đầu để xem là bán cái con gì đi cũng đau đầu đấy có tiền cũng đau đầu mà không có tiền thì cũng đau đầu không có tiền thì anh em có thể mua ít hơn anh em chỉ mua hai sao thôi lúc đấy anh em sẽ cái lúc roll anh em sẽ thoải mái cái hàng chờ còn có tiền thì cũng hơi mệt đấy hàng chờ dần dần nó sẽ nhiều hơn do chúng ta tích bài nói chung là cái gì nó cũng có cái lỗi khổ của nó <laughs> có tiền cũng khổ không có tiền thì cũng khổ Đấy bây giờ nhiều tiền quá Nghĩ xem làm nào tiêu hết cái đồng tiền này Khổ quá đái Thế mà ừ, không có tiền thì cũng khổ Không có tiền thì làm thế đéo nào để mà tiêu đây Chả có tiền mà tiêu Khổ thế chứ này Áo giáp da bò không phải món đồ tôi cần Thôi xong rồi, đéo có cấm đánh rồi chết đấy Cướp điên à? Ok, chắc là cướp điên thôi Rồi thôi Kiếm con 7 nào Vô lần cái tầm này mẹ vẫn đéo ra con nào cay nhở Ui đây rồi Được đấy Rồi cầm lấy đi Cầm lấy đồ đi Của em hết Cố mà gánh nhá Cố mà gánh chuyện này Rồi ờ, bây giờ kiếm con 72 Có khi con 72 là con ra trước cả cái con Fallen Witcher lên hai sao Mẹ nghi lắm <laughs> Trùng bài <laughs> Nghi thật sự luôn Ui ừ, dồi Live Blade 3 sao Live Blade Live 3 sao của chúng tôi à, Người đấy Cũng ghê Cũng ghê cũng ghê cũng ghê cũng ghê Cùng thật Nói chung là co vẫn chưa lên hai sao thì vẫn chưa đánh được Vẫn chưa được chơi Ui <laughs> được đấy Được đấy rồi còn nữa ui phải luôn vắt tay thôi anh em ơi quả này phải luôn hết tiền rồi nhiều quá nhiều cái hàng trường này quá đây rồi hay quá mày quá lên được con Witcher lên ba sao giải tán cái hàng chờ này Được rồi, hay lắm Rồi, ui rồi, tôi roll hết đấy, hết tiền luôn đấy, còn có 3 tiền Nhưng mà vẫn chưa đưa con 7 lên 2 sao 50 tiền đấy nhá em nhá, dã man nhá Vừa mới xả hết 50 tiền luôn Nhưng mà đội hình trông gia tăng sức mạnh thì nó chả được cái mẹ gì luôn Trông hơi đuối anh em nhở Vô lần cứ chơi lên được 2 sao Ngoài con đấy ra thì Wick Daughter lên được 3 sao Vẫn không ăn thua trong khi con 7 bây giờ mới chính là cái con cần phải lên 3 sao thì à lên 2 sao để chưa lên mới cài ui trông xong mà máu tụt nhanh đi kia chứ con đỏ khỏe thế nhở ui đỏ khỏe thế ơ nhưng đánh được không đánh được không solo được không doctor solo được không không solo được à? yếu ui có <laughs> có 72 có cầm đánh luôn ạ vài cất được thế nhở ui rồi ôi được quá được quá được quá ơ nhưng mà lấy cấm đánh hay là lấy cái ấy nhở cái hút máu nhở thôi lấy cấm đánh đi cho chắc anh em ạ trận này có exit này Tại sao lại không phải là cầm đánh Chắc chắn là cầm đánh rồi Ok Thế cũng cũng lên được co hai sao rồi Thế nó ổn rồi Thế tầm này lại ổn rồi anh em ạ Tầm này ổn rồi Bây giờ đợi mấy con kia lên 3 sao thôi Rồi lại tích tiền Tầm này lại ổn lại tích tiền thôi Được rồi Đối thủ lên game rồi Nhưng mỗi giờ tôi vẫn ăn Hay quá Được đấy Glacier mạnh phết nhỉ anh em nhỏ Glacier Wick đấy chứ Glacier 4 Wick 5 Glacier Được được được được được được được được được Bộ này chơi được Tức là nó cũng ngang phèo Ngang phèo với cả bộ Bộ uh, ờ, Egoship kết hợp với cả ờ, Wick đấy và nói chung là chắc là phải cho cái bộ này vào vào cái cái cái danh sách những cái đội hình có thể leo rank ngon này đúng không anh em được đấy cho vào danh sách rồi, Danh sách đội hình leo rank mượt đây Top leo rank ở đây rồi Được Tôi thấy là ổn đấy Thế là chúng ta có cái bộ này kết hợp với cả bộ Egosit và cái bộ Feather là là là ba cái bộ có thể chơi được kết hợp với bốn wick. 5 Glacier này, 6 Feather này và 6 Egosit là có thể kết hợp ngon nghẻ với cả bốn wick. Được. Còn cái bộ uh, Trước tôi có chơi cái bộ Line up là gì nhở Để tôi nhớ lại nào à, Cái bộ Warlock ấy Cái bộ Warlock kết hợp với 4 wick và cái bộ Tiếp theo là bộ gì Bộ 6 kép len kết hợp với cả 4 wick ấy, Thì nó nói chung là Chơi cho vui thôi Chứ còn nó khó hơn cái bộ này Tôi thấy bộ này mạnh anh em ạ Chứ còn hai cái bộ kia thì thực sự là nó khó hơn đấy Chơi nó ở chơi ở level 10 Và chơi ở level 10 nó không kẹp được cái con quan trọng là cái con chú quỷ này Chú quỷ quan trọng không kẹp được Gọi là làm có ten thì, thì, thì vui thì hay thôi chứ còn Nếu mà để chơi leo rank thì những cái bộ đấy là những cái bộ không nên động vào Ôi cái này ghép với giáp băng Nếu có giáp băng Giờ đồ hơi sida nhỉ Xin cái đồ con nghẻ kép đồ tím ở khi còn ngon hơn Rơi cái đồ không liên quan lắm Không liên quan lắm đến đội hình Cái round này rất là mong muốn có một cái uh, búa xét Rất là mong muốn có búa xét Đéo có rồi, đủ vả vượt Khéo đấy nhở Đâu có búa xét không nào Ui rồi ơi đéo có búa xét luôn Toàn đồ bắn trưởng Lấy cái cầm đánh Chắc là cầm đánh không à. Giờ toàn đánh với cả Exit thì chắc là lấy cầm đánh thôi Chứ còn lấy cái gì nữa Làm gì có cái gì nó hơn cái này đâu Bỏ búa xét ra Bỏ búa xét có phải hợp lý không nhỉ Bỏ búa xét ra hay là lấy lại búa xét cho con này Thôi không sao Con này nó sẽ crit Nó sẽ chủ yếu là dồn nam to thôi Dồn nam to thôi anh em ạ Cầm cái crit chém mấy cái là tăng tốc được Chứ cũng không cần thiết là nó phải Phải phải phải đâu Bây giờ bắt được đúng con heo ngon đấy nhở Hay quá Thế thì ăn được cái thằng đỏ rồi Nhưng mà đỏ gây đam cũng ác liệt đấy Trông cáo sọc phát gần chết con 7 à Càng Ôi cái tầm này bây giờ tôi tôi lại tích tiền xong rồi tí nữa tôi roll 3 sao anh em ạ. Cứ tích tiền đến 50 tiền mà roll thôi. Mà cái cái giai đoạn này thì tôi nghĩ là cái bộ uh, Glacier nó cũng giữ máu khá là tốt đấy. Cái bộ này nó counter cái bộ Exit bởi vì nó có một con hồi sinh, một con bắp bất tử là cái con Fortuner Teller. Nên là nhiều khi nó cái bọn Exit nó dí vào một con nhưng mà nó không chết. Đấy nó không chết. Cái bọn Exit thì nó có một cái nó kém hơn đấy là cái chỗ là gì? khi mà nó bị đấm chết ấy thì nó sẽ mất focus nó sẽ focus vào những con khác ok vừa lấy mày đấm tao đúng không vừa lấy mày đấm tao đúng không vừa lấy mày đấm tao đúng không vừa lấy ui đấm một phát chết luôn lc ạ còn lula thì ba phát rồi ôi khỏe thế nhở không những đam to mà lại còn lại còn chém nhanh nữa anh em ạ được đấy được đấy mạnh phết ui rồi thế cuối cùng là cũng chỉ còn tôi với thằng Egosit là máu nhiều thôi còn lại cái thằng đỏ với cái thằng Thằng, thằng Clyde là sắp sụp hố rồi Nói chung là meta này chơi Clyde thì cũng hơi khó Toàn 4 wick chơi Clyde khó Đó, anh xuyên giáp mà Giáp còn ăn thua gì đâu Kiệt kem kem Ồ. Kiệt kem ờ, một vẩy chết luôn bảy Ok ok đẩy đéo nhiều lắm nhỉ anh em nào. Trông đẩy mỗi round có tí máu Ui giời không ăn thua Lọt có ba con ạ Nói chung là không ăn thua anh em ạ Rồi roll nốt 3 sao rồi Lên game cũng đã biết thế nào rồi Trông cái bộ này tôi vẫn cảm giác như yếu hơn cái bộ Exorcist Mặc dù là vừa nãy có nói là cái con Fortuner Teller Nó khá là counter của bọn Exorcist nhưng mà cũng chưa biết con đấy nó bất tử mấy giây nó bắn thì cũng chết hết rồi về cơ bản là cái đam ấy của cái bọn glacier này thì kiểu dạng như là nó đam nó cân bằng ấy nó cân bằng giữa đam to với cả tốc đánh đam to tốc đánh với cả khống chế còn cái bọn kia thì chủ yếu nó là đam to thôi nó là chủ yếu nó là đam Exit thì toàn bộ nó là đam luôn ấy chứ không phải là chủ yếu toàn bộ nó là gây là là gây đam lấy công bù thủ còn cái bọn này thì nó cân bằng hơn một chút Tức là có một chút phòng thủ Tấn công thì nó vẫn thiên về tấn công Nhưng mà nó có một chút phòng thủ hơn Bản thân cái con Fortuner theo giữ máu này nó cũng là tư thế phòng thủ rồi anh em Đồ nhiều quá nhưng mà từ từ đã Roll đã Chả ra cái mẹ gì luôn từ lấy giờ Không ra một con nào luôn Deflector lên 2, rơi lên 2. Đồ này từ từ hãn ghép anh em ạ, từ từ đã, đợi đốt rau quái rồi ghép. Đợi đốt rau quái rồi ghép. Kiếm gãy này, chuyện thần bí, ra nhiều chuyện thần bí thế. Lấy cái gì đấy nhỉ? lấy cái giáp rồi ghép cái giáp thôi cho nó trâu hơn ở trong combat anh em ạ đề phòng trường hợp bọn kia nó đấm chết ba tia này rồi không lấy cái hút máu hút máu trừ giáp ngon hơn bkb ok bạn ơi ui có bảy của nó khỏe nhở ăn được không ui đéo ăn được rồi à? hòa hòa hòa hòa đéo hòa cơ thua cơ ơ hòa dã man Đấy, bắt được bảy của nó vẫn vẫn thua Bắt được bảy của nó vẫn bị đấm hòa luôn Chả hiểu kiểu gì Sao nào Đồ nốt đi Con nào còn chỗ slot thì lấy đó rồi rốt 3 sao anh em ạ Trứng à Ui ôi lại trứng Thôi lấy trứng đập rơi luôn nhỉ Tầm này Tầm này thì có ngại gì tiền không Đập rơi luôn này Đập rơi tăng đam tí Con rơi này bây giờ nó lại đam to nhá Rơi ba mà lại chuyển hóa thành sát thương thuần thì cũng gây nhiều đam lắm ấy nhá Không ít đâu Đấy, cái trưởng của con này nó gây khá nhiều đam ấy Ui mẹ, thua luôn, đéo thắng được luôn Khó chịu bọn Exorcist thật đấy Thật bảy này, bảy ba không? Thôi cứ mua, không cho nó mua thôi Chứ còn cũng trả lên được bảy ba đâu Đi này Một con nữa, một con nữa thôi Một con nữa thôi Ui, may quá Được rồi ổn rồi ổn rồi ổn rồi ơ thiếu con gì nhỉ đấy bỏ ra không cho đối thủ biết được mình đang đứng ở đâu dễ counter hơn bạn ơi lần này có ăn được không bắp bất tử rồi mà đéo hiểu sao bắp ở đâu ấy nhưng mà sôi vẫn ăn được anh em ạ ra này được quá nhở đúng là hai cái bộ đôi công này với nhau khá là căng thẳng thằng nào đam to hơn thằng nào nhiều khống chế hơn thằng ấy thắng thôi rồi đưa nốt cái con uh, ờ, TB với con con con Tabu lên lên ba sao này. Đấy rồi, ui được quá nhá. quá. Liệu rằng có thể có một con 73 không? Ở đây không? Có thể có một con 73 không? Có trứng rồi đấy. Ui đổi chỗ 7 Thì chết mẹ Kịp bóng Được Kịp kịp kịp kịp kịp Không sao Đổi chỗ hai lần Đổi chỗ hai lần Ok đổi chỗ cho con con con ảo ảnh của địch thủ là cũng ngon luôn Ui rồi ui quả này hóa cóc toàn bộ đội hình của địch luôn Được không? 17 máu Ui rồi 17 máu đi luôn Kinh thật sự luôn đấy Rồi không phải tin được là 17 máu nó có thể đi luôn hôm nào vừa rồi Càng thật sự May quá kịp đổi chỗ con ảo ảnh sang về bên kia Thế là hai lần đổi chỗ anh em ạ à. hai lần swap luôn Swap hai lần sau đó nó lại dí Đúng cái con bảy đúng vào vị trí con tabu Thế là bị tabu nó trừ giáp Được đấy Được đấy Thế là cái cái cái lay up này cũng rất là ok chứ đúng không em Được đấy chứ Được đấy Thấy chơi 5 Glacio kết hợp với 4 Wick là chỉ có Bây giờ tôi mới nhớ ra là bộ này chỉ có 5 con Glacier thôi Bây giờ chơi được ở level 9 để roll co rồi ừ, Được đấy Anh em thử em nhá, anh em thử xem thôi, anh em confirm cho tôi Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em thấy hay để lại tôi một like Cảm ơn anh em, tạm biệt anh em Bye bye